duyên số sinh ra chúng mình từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn và Idea.